cha mi tu phi sam bi tu thằng sa ta năng cách cha mi tu ti sam bi tham măng sa ta năng cách cha mi tu ti sam bi sang căng sa ta năng cách cha mi ta ti sam bi bút thằng sa ta năng cách cha mi ta ti sam bi tham măng sa ta năng cách cha mi Ati Zabbi Sang Khang Sa Tha Nang Vách Cha Mi Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu a à, ma phản tê dạ xin vâng con xin vâng giữ điều học là cố tránh xa con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nôi dối con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và dùng các chất say con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ ruôi uống rượu và các chất say. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Giá dạ, xin vâng các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các kế nên chứ hiện tính thầy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhơ xa tu xa tu lành thay yeah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 tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi sự tai hại cũng chẳng có đến cho người cầu xin cho người được sự an vui trường thọ cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hằng thêm đến người là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão tất cả hạnh phúc hằng đến cho người cầu xin chư thiên hộ trì đến người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 đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bén lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hương đến thân bằng quyên thuộc đã qua vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn trong hiện tại cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai ta con xin gửi mic lại cho cô Kim Nhung nắp mô tha giá nắp mô ma giá nắp mô khai giá Và dạ Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Nguyên Như con xin kính lễ thầy Kinh Milanda và dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ sa thú sa thú chị Quang Thanh vừa mới tục kinh thay mặt đạo tràng tụng kinh và xin giới. Và sa thú sa thú lành thầy. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. À. Nak mô tassa phagavato arahato sama sambuddhassa nak mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Brahmacalokatipati Sahampati Katan Chali Anti Warang Ayajatha Santi Tha Santam Parajakhachatika đề se tu tham măng anu cảm bi măng ba chăng san tham ma phê rin quy nhà danh cha ca yang sùa tân cha bần thăng a phi tham ma chăm măng aku ờ, ta dân tu cha tu sát cha đánh đăng bà bố ờ, tha parisa ya mắt chê ham ba ti brahma phagawantang ya cha tu ni pha quê na tang bố Karunyena Thiwasaya Santagutaya Padena Nigada yang tato gato Bancha wangya dayo naiye Amang baye si thamato Tato bafuti sambuto Anuna thamma desanang Mahawasani desesi santa nangan thasin thakang tena satua yo fante dese tu tham ma thamma desanang tha parisaya anukambam bikatawe Nắc mô bút tha Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang tha Giá, và dạ, Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng, kính thỉnh Thầy Kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay, bạch Thầy. Và dạ, con xin nhân mít lại cho Thầy Kinh ạ. Nam mô Sa Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sạc Giá. Dạ, cái lễ uh, chư tôn đức tăng trong râm dạ, xin à, kính chào tất cả quý vị. À, nghe rõ không? Cho biết về. Rồi, ok, cảm ơn rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học kỳ à, rồi học à, về người xong rồi ha về người xong giờ mình học tới cõi trời dục giới rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tịch tật arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang napiwade mi Sakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savakasangko Sangkang Namami Sama Sambuddhama Tulang Sasatthamma Kanuttaman Apiwadiya Sesang Apithammat Sanggahan Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo họ chức văn tối con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp à, một hai á năm một hai á và cái thứ việc này tiếp tục ha cũng vẫn như thường lệ đọc ly trước rồi sau đó chúng ta đi vào buổi học à, xin mời à, MC làm việc nha Dạ, yeah, mô Phật. Hey, kính chào à, đạo tràng. Bây giờ sư xin à, xung phong đọc trước ạ. À. Hù mỹ à, cõi tát tha áp bà ya hù mỹ cà ma su ga ti hù mỹ rù bà wa chara hù mỹ a rù bà wa chara hù mỹ chà ti ya tasso hù mỹ vô nà ma tà su Ni ra ra yo, ti cha la yo ni sa yo asura ka yo cha ti kayo chati apaya cha tu hì thà hồ ti bốn cảnh giới sinh tồn là một cảnh bất hạnh hai cảnh hữu phúc của dục giới ba cảnh sắc giới bốn cảnh vô sắc giới trong bốn cảnh giới sinh tồn này cảnh bất hạnh có bốn là khổ địa ngục cảnh thú bằng xanh cảnh ngạ quỷ và cảnh atula manusa cha tom maharajika tawati nimara à, nimaran nim lỗi xin lỗi nimanarati parani à, mittawasawati yati kamasu gati bhumi sattavitha hoti sapanayang ekadasavi pi kama vachara quá sang Bhumitchewa Sangkhangati Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên, 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới xa thú, xa thú, xa thú. Rồi, kính mời vị kế tiếp nha. dạ alo alo ạ dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính đảnh lễ sư thanh tâm dạ con kính đảnh lễ thầy khuyên kính chào các anh chị trong đạo tràng con xin đọc bài ạ Brahma Barisak Cha Brahma Vuro Hita Maha Brahma Cha Tipathamak Cha Na Phu Mi Barita Pha Appamana Pha Apha Sara Cha Tiduti Yak trà na phổ ni varita su phà appa mà na su phà su phà kình nà trà ti ta ti giác trà na phổ mi về hắc pha là a sành nha sát tà sút thà hòa xà trà ti cha tu thách trà na phù mi ti rù bà qua cha ra phù mi sổ la sa quy thà hồ ti a quy hà a táp bà sút đa sĩ sút đa xà akanitha trà ti sút thà hòa sa phù mi bành cha quy thà hồ tít cảnh sắc giới có 16 là một cảnh sơ thiền tức phạm chúng thiên phạm phụ thiên và đại phạm thiên hai cảnh nhị thiền tức thiểu quang thiên vô lượng quang thiên và quang âm thiên ba cảnh tam thiền tức thiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên 4. Cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm 5 phần là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. Dạ, xa thú, xa thú. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Xin mời bị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Akasan ancha yatanakumi vinyanancha yatanakumi akinchanya yatanakumi nevasanya nasanya yatanakumi jati arupa phumi chatup bitha hồ tí cảnh vô sắc giới có bốn là một không vô biên xứ thiên hai thức vô biên xứ thiên ba vô sở hữu xứ thiên bốn phi tưởng phi phi tưởng thiên uthut cha na nalat van tichut tha wa se su sắc bát tha so ta pan na cha sắc ca đà gà mi no cha pi cúc ga là ariya no palak ác Phamti nhà và Yavu Mitsu Se Sattha Ne Sulat Phamti Ariya Nariya Picha Idametha Umi túc Cần. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, giữ lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, xuất thà xà, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn, Dạ, con đã đọc xong. Xin ghi ơn thầy Kinh, cảm ơn Đạo Tràng, cảm ơn Châu Nguyễn. À, xin, dạ, xin xuống mic

Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu nguyện con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không thấy ai cầm mic, con xin phép con được đọc bài ạ. À. Dạ phu mí cõi. Tát tha apa giá phù mí, cà má su gá tí phù mí, rù bà quá chá rá phù mí, quá vachara phù mỹ trà tí cha tá sô phù mỹ dô nà mát tà sunira dô tí rắc trà na dô ni bát tí quý sa dô asura cà dô trà tí apa giá phù mỹ cho túp bí thả hồ tí bốn cảnh giới sinh tồn là một cảnh bất hạnh hai cảnh hữu phúc của dục giới ba cảnh sắc giới bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa Jatamaharajika Tawatimsa Yamatusita Nimanarati Paranim Nitawa Sawati Jatika Masugati Phu Tawitha Hồ Tí Sa Pana Yam Eka Dasawitha Pika Ma Wacharafu Mitche Wasang Khang Gak Chati Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ thưa con đã đọc xong con xin phép được xuống mic con kính dân mic lại cho đạo tràng ạ à. Dạ, nam mô bụt thầy nam mô tham mai nam mô sang thầy dạ con kính ảnh lễ xin an tâm kính chào thầy kinh và đạo tràng dạ con xin chào bà Brahma Bari Sat Satya Brahma Furohita Maha Brahma Chak cha tipa thama mat cha na phù mi barita tha appam appama na pha ap a phas a phasara cha ti tu ti yat cha na phù mi barita su pha ap ba mà na su phà su kha kinh na trà ti ta ti yat trà na phù mỹ quê hấp pha là a sành nhà sát tà su thà hòa xà trà ti cha tu cha tu thạch trà na phù mì ti rù ba quát chara phù mi sô la sa vi tha hồ ti vi a vi hà atapa sudasi sudasa akamnitha cha ti su tha hòa sa phù mi bành cha vi tha hồ tí cảnh giới cảnh sắc giới có 16 là cảnh sơ thiền tức là phạm chúng thiên Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Hai cảnh nhị thiền tức là tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và quan âm thiên. Ba cảnh tam thiền tức là thủy tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Bốn cảnh tứ thiền tức là quảng quả thiền, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là vô phiền, vô phiền thiên vô nhiệt thiên thiện hiện thiên thiện kiến thiên sắc cứu cánh thiên nhà yeah, dạ, sa thú sa thú con đã đọc xong con xin trả Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính lễ thầy, kính chào đạo tràng. Con xin được đọc tiếp. Akasa nhan cha yatana pumi vinyanang cha yatana pumi akincenya yatana pumi nề quá sành nhà na sành nhà yatana pumi cha ti arupa pumi cha tupi đà hồ tí cảnh vô sắc giới có bốn là không vô biên xứ, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng, phi phi tưởng thiên. bút thuyết cha già nà ná, lắp hành tí, xuất đà hòa xề su sắp phát thà. Sô tà bàn nà cha sát cá đà gà mi nộ trà bí bút cá là Ariyano Palapanti Asenya Payapu Misu Se Sathane Sulapanti Ariya Nariya Bicha Adametha Bhumi Chatukhan Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, cũng gọi là ngũ tịnh cư trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn dạ con đã đọc xong con kính tri ân thầy kính tri ân đạo tràng rồi nam mô bích thầy dạ rồi còn ai đọc không ạ? alo còn ai đọc không dạ con chưa đọc thầy ơi rồi. Dạ. để dạ, cho con đọc chút sa thú dạ phu mí cõi tát thả pa giá phù mí cà mã sugati phù mí ruba cha wachara phù mí aruba wachara phù mí cha tichata so phù mí yo na mã Tà Sư Ni Lá Dồ trà Na Dồ Ni Petiwisa Dồ cà Dồ Chà Ti Appa Giá Phù mí Mỹ túc Bí Thà Hồ Tí Bốn cảnh giới sinh tồn là một cảnh bất hạnh, hai cảnh hữu phúc của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú bàn xanh cảnh ngạ quỷ và cảnh atula manusa cha tum maha ra chika ta quá tình sa và mà tusita niềm mà narati paranim mitawa satwati cha tí kamasugati phù mỹ saptawitha hồ tí sa banayang Eka dasa Ekadasawitha Bikama Vajarafu Mitche Vasang Khang Gachati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha quá tự tại thiên, 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con đã đọc xong thưa thầy dạ con xin xuống mít ạ à. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Con kính đảnh lễ thượng tọa tâm và con kính chào thầy kinh. Con kính chào thầy sư đọc bài. Ram ma bà sách trà ram ma bu rồ hi tà ma hà ram ma cha ti bát tha ma tha mai trà na phù mi phù mi barita và ba ma na và à, a a a và a pháp sa la cha tỳ tu ti dành trà na phù mi barata barita su supa supa appa mà na su phà su phà vinna chati tati chà na phù mi về hạ về hát pa là a sành nhà sát tà sùn a hòa xà chát ti chát tút hà áp chà na phù mít tì ru bà quét trà ra phù mi sô lát sa qua vi hà hồ ti a quy hà a tap bà sút đát xì sút đát sa a kìm a cà ni hà cha ti sút hà qua sa phù mi bành trà quy hà hồ ti cảnh sắc giới có 16 là cảnh sơ thiền tức phạm chúng thiên phạm phụ thiên và đại phạm thiên cảnh nhị thiền tức tiểu quang thiên vô lượng quang thiên và quang âm thiên cảnh tam thiền tức là tiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên cảnh tứ thiền là tức là quảng quảng quả thiên vô tưởng thiên và phước sanh thiên cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là vô hiền thiên cô nhiệt thiên thiện thiện thiên thiện kiến thiên sắc cứu cánh thiên dạ, con cảm ơn ờ, chắc hết ai đọc rồi ha à, rồi thì trước học tới đâu học tới ờ, hết cái ờ, sáu cái điều giới ha tới đó ha đầu học đến cõi trời dục giới rồi ừ. rồi ok à, bây giờ mình đi vô từng phần ha rồi số 1 học số 1 cha tum mahara chika tứ đại tiên vương bóc cái chữ xuống Rồi. Đúng dòng Là tên được lấy từ bốn vị thiên vương. Là tên được lấy từ bốn vị thiên vương. Chắc Taro Maharajano bốn vị à, thiên vương rồi tức là tứ đại thiên vương á, là lấy từ tên của bốn vị à, có bốn vị thiên vương á, à, đặt cái tên cho cái gọi đó là tứ đại thiên vương à, rồi xuống dòng có tuổi thọ là 500 năm có tuổi thọ 500 năm. năm xuống dạ. dọc. Một ngày bằng 50 năm. À, có người. 50 năm có người tức là một ngày ở cõi tứ đại thiên dương đó, bằng 50 năm có người à, rồi 365 ngày 365 ngày mình nhân cho 50 tức là nhân cho 50 50 năm ờ, bằng 18.250 năm 250 năm mọi người rồi tức là một ngày ở cõi trời á, thì bằng 50 năm ở cõi người mình tức là trên đó người ta lên đó phải vui chơi chút xíu rồi quay xuống nhà xuống dọc xuống lại là mình lên đường hết rồi không <laughs> mình mình cũng thăng thiên luôn một ngày bằng 50 năm có người là cái cõi tứ đại thiên dương là cõi thấp nhất đó nha quý vị thì bây giờ 365 ngày ở cõi người mình nhân cho 50 năm là thành ra 18.250 năm ở mỗi người thì bằng một một năm một năm ở cõi trời tức là 365 ngày ở, ở à, à, cõi trời lộn sorry 365 ngày cõi trời nhân cho 50 năm thì bằng ra là 18.250 năm ở cõi người thì như vậy một năm ở cõi trời thì mình bằng ở mỗi người mình tới mười mấy ngàn 18.250 năm rồi ha à, quá lâu ha chỉ có một năm rồi đó thôi rồi 500 năm 500 năm 500 năm à, tức là 55 năm ở cõi tứ đại thế dương đó, 500 năm nhân cho 18.250 nhân cho 18.250 bằng 9 triệu 125 ngàn 9 triệu 125 ngàn năm mọi người rồi như vậy hết cái tuổi thọ của một vị tứ đại thiên vương thì bằng 9 triệu 125 ngàn năm ở ờ, con người mình thì thấy là cõi trời thấp nhất mà cái tư họ là khủng khiếp ha à. rồi như vậy là mình nắm được cái tuổi thọ ở cõi cõi cõi trời so với cái cõi người của mình ha là mình sẽ thấy được vấn đề nó là như vậy à, thì như vậy thì có nhìn chúng ta có nhiều người nó nói sao mấy ông nó lên trời rồi ông không chịu ờ, về báo ba cho mình biết là ông đang cõi trời <laughs> thì lên đó ở vui quá quên tay rồi quay lại xuống đây mà ngủng ở đây rồi xuống dòng gạch ra dòng có bốn vị trời cai trị thiên chúng tức là ở, ở trên cái cõi này có bốn vị trời để cai trị là những uh, chúng thiên ha những ờ, thiên thiên mà thuộc về, về dân chúng đó à, thì có được bốn vị trời cai trị rồi xuống dòng vị trí hai chấm vị trí nằm phần giữa núi tu di sineru tu di sineru tu di sineru à nó tu di cách xa cõi nhân loại là 42.000 do tuần là 42.000 do tuần tức là cái vị trí của cái cái cái, cái, cái cõi trời này nằm ở ngay giữa phần núi tu di à, cách cái, cái cõi nhân loại là cách cái, cái chỗ con người sống đó, là 42.000 do tuần là xuống dòng mình biết được là một do tuần á, thì bằng 13 may phần bằng 13 mai bằng 20 km bằng 20 km 42.000 do tuần nhân cho 20 bằng 840 840.000 km à, là km là 840.000 km còn nếu mà 42.000 do từng nhân cho 13 mai nhân cho 13 mai thì bằng 546.000 mai à, nếu tính bằng, bằng mai thì nó xa cách là 546.000 mai à, thì mình biết được cái khoảng từ trái địa cầu này cho tới khoảng thấp nhất gọi là thấp nhất là cách 546.000 mai à, cái này à, đó là trong uh, chú giải thì cho anh biết là như vậy ha rồi xứ dầu gạch đầu dầu thiên vương thứ nhất thiên vương số 1 thiên vương 1 hai chấm thiên vương 1 là trì quốc thiên hỏi hai chấm là mình ghi cái, cái tên tôi luôn thiên vương 1 trì quốc thiên thì bà lì Ataratha là trì quốc thiên tiểu thiên vương đi cho chữ vương vô cho nó, nó hay tại thiên vương ha thêm chữ vương vô trì quốc thiên vương cho nó đẹp thì quốc thiên vương à. hai chấm cai quản nhóm ganh thấp bát tức là càng thất bại cai quản nhóm ganh thấp bát à, bb đúng rồi giỏi càng thất bại càng thấp bát là càng thất bại đóng đô ở triền núi phía đông của tu di sơn à, tức là cái thiên vương thứ nhất là thiên vương à, là Tatharatha là một vị thiên vương cai quản những vị trời gạt thác ba gạt thác bá à, ở hướng đông của núi tu di sơn thì trong trên cái núi tu di sơn mình phân là bốn hướng à, đông tây nam bắc thì ông số 1 thì ông cai quản hướng đông rồi xuống dòng thiên vương 2 thiên vương 2 tăng trưởng thiên vương tăng trưởng thiên vương Guru Haka tăng trưởng thiên vương tăng trưởng thiên vương hai chấm cai quản đại phúc thiên cai quản đại phúc thiên nói chữ Bali vậy cùm phần đắc cùm phần đắc đại phúc thiên cùm phần đắc cùm phần đắc tức chư thiên bụng to chư thiên bụng bự á chư thiên bụng to nên chữ thiên có bụng tròn do ha chữ thiên bụng to phải đóng đô ở triền núi phía nam của tu di sơn đóng đô ở triền núi phía nam của tu di sơn rồi tức là ông trời thứ hai này nè ông à, thiên vương thứ hai này đó à, ông tên là Run Wirun Haka ông cai quản ừ. mấy ông chữ thiên mà thuộc loại là đại phúc thiên là mấy ông bụng bự ta kêu là đại phúc là có phúc đó. mấy ông là bụng bự thì có phúc nha à, <laughs> là đồ điện núi phía nam của tôi di sơn à, bây giờ ông nào bụng bự cũng nên mừng là mình có nhiều phúc không bụng to <laughs> rồi xin chào thiên vương số 3 và Quảng Mục Thiên Vương Quảng Mục Thiên Vương Quý rù Bắc cá, Quý rù Bắc cá, Quảng Mục Thiên Vương trai quản lòi rồng đóng đô ở tiền núi phía tây tu di sơn cai quản loài rồng đóng đô với tiền núi phía tây Kim Di Sơn à, thì như vậy ông à, thiên vương thứ ba này ông à, quý rùn bắt cá này ông, ông à, chăm sóc ông quản lý cái, cái đám rồng ha à, những loài rồng à, trú à, nơi của Di Sơn phía tây thuộc về phía tây phía tây của Di Sơn thiên vương số 4 đa văn thiên vương đa văn thiên vương đa văn thiên vương thì có hai tên à, Kuera hay là West Sawana Kuera hay là West Sawana đa văn thiên vương à, cai quản nhóm dạ so dắt khác cai quản nhóm dạ so dắt khác đóng đô ở tiền núi phía nam à, triền núi phía bắc tu di sơn đóng đô ở tiền núi phía bắc tu di sơn à, tức là ông thiên vương thứ tư này là đa văn thiên vương thì ông cai quản cái nhóm mà thuộc về dạ so đó nhưng loại dữ ha đóng đô phía nước phía bắc tu di sơn rồi tức là như vậy là mình có bốn ông à, một ông thứ nhất là, là cai quản những à, chữ thiên thuộc về cạc thất bà ông thứ hai là cai quản mấy ông đại phúc thiên cũng to ông thứ ba là cai quản những loài rồng, ông thứ tư là cai quản giống nhà xoa rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng bốn vị thiên vương còn có bổn phận bốn vị tiên vương còn có bổn phận trong coi bảo vệ cõi nhân loại trong coi bảo vệ cõi nhân loại mở ngoặt hộ thế đại vương hộ thế đại vương hộ thế đại vương có cái chữ vali này. sửa lại chút xíu nha sửa giới quyền lại xem họ để đại vương chatulo các bà lắc và lắc à. và còn nhiều cái tên khác và còn nhiều cái tên khác tức là bốn vị thiên vương này có bộ phận trong coi bảo vệ khỏi nhân loại họ à, là hộ thế đại vương à, chứ tôi lô các bà là và bà, bà có đặt nhiều cái tên khác nữa mình à, không cần biết ha để biết như vậy thì như vậy bốn vị thiên vương này cũng có bổn phận là đi à, quan sát khỏi nhân loại dò tham quan khỏi nhân loại những ngày à, mùng 8 ngày 14 15 29 gì đó ngày mà bắt quan á thì, thì thọ quan là những ngày này ông những ông ờ, thiên tứ đại thiên vương ông đi tham quan coi có người có ai có tu tập nhau có ai có uh, tốt đẹp gì không hay là uh, ác đủ thứ chuyện ha à, thì như vậy bốn ông thiên vương này là có cái nhiệm vụ bổn phận đó rồi xuống dòng các vị thiên dưới quyền bốn vị thiên vương các vị tiên chứ quyền bốn vị tiên vương cho cái chữ bự lên chút. các vị thiên chứ quyền bốn vị thiên vương dòng một bắp bát tách thá đề quách ta bắp bát tách thá quê đắc ta và những vị sơn thần sống trên núi à, thì như vậy là trên núi mà có những vị thần những vị sống trên núi là dưới quyền của bốn vị thiên vương này à, cho nên à, phá lên núi mà phá này kia nó gặp những sơn thần này cũng mệt ha Đấy, số 2 là a ca sách hd quá ta sống trên hư không à, có những vị chư thiên là sống trên hư không đó. rồi số 3 khích đà bắt đồ sĩ ca đề quá ta vì chư thiên mê dục lạc à, mê nhiều khi nó nổi ăn rồi nhiều ăn sẽ ăn quá chết luôn không à, thì đó là hạng chi thiên thứ ba mê dục lạc hạng thứ tư mano bado sikade wata là những thiên mà do sự sân hận đến chỗ chết là những vị chiêu thiên này khi đụng chuyện gặp chuyện gì nó nổi sân nổi điên lên và có thể bị chết luôn à, đó là chiêu thiên thứ tư thứ năm là si ta quá la hakade quá ta hàng tiết thiên và những vị chư thiên là chuyên làm cho khí trời trở nên lạnh mát thì mưa và những vị chư thiên có cái đặc quyền đó có cái đặc thù là có thể làm được như vậy à, nếu mà thời tiết bị à, hạn hán quá thì những vị này làm cho mưa để mà cứu cho cứu nhân loại hoặc nếu mà là trời bị lạnh quá bão thì cũng có thể làm cho nó à, mát trở lại nó dịu trở lại và những vị chư thiên này có cái khả năng làm cho khí trời trở nên lạnh mát hoặc là mưa rồi số 6 un hawaka quá ta nhiệt tiết thiên làm cho nóng à, vị này làm cho nóng ấm bên làm lạnh bên làm nóng ha tức là giống như máy lạnh nha <laughs> vị chịu thiên có khả năng làm nhiều cái chuyện mà người thường là chịu thua không làm được ha. rồi số 7 trần đi má đề quá bút ta đề quá ta những vị chư thiên này sống trong mặt trăng với thiên chúng à, như vậy là những vị chư thiên này trên mặt trăng có thiên chúng sống nha quý vị tức là vẫn có có chúng sanh đó nhưng mà là những vị chư thiên những vị sống trong mặt trăng à, họ sống bằng sắc tế thành ra khi mà con người mà lên mặt trăng thì cũng không thể nào thấy được bởi vì những vị đó thuộc về sắc tế à, không có thấy được rồi à, số 8 Surya đề quá bút ta đề quá ta sống trong mặt trời cùng thiên chúng tức là trên mặt trời vẫn có trời vẫn có ờ, những vị chư thiên sống ở đó à, như vậy là mặt trăng mặt trời đều có chúng sanh sống hết nhưng mà là những vị uh, vị trời chứ không phải người bình thường ta có khả năng sống được đó cái này là dựa thầy chú giải Samo Hanwino Đà Miat Paktata là dựa thầy chú giải cho mình biết ha rồi đó là một số vị chư thiên mà dưới quyền à, tứ đại thiên vương ha rồi xuống dòng tứ thiên vương có ba nhóm thiên nhân tứ thiên vương có ba nhóm thiên nhân Thank you. rồi các vị trời tứ tinh bốn vị thiên vương là có ba cái nhóm thiên nhân nhóm thứ nhất là phun mắt tha đề quá ta à, là chư thiên này thuộc về chư thiên ở địa cầu à, chư vị chư thiên này sống trên mặt đất tức là địa địa cư thiên à, những vị này sống ở núi non sông ngồi nhà cửa đền tháp đình miếu sống trong lòng đất hay là dưới biển à, nhưng mà không có cái lâu đài riêng biệt là những vị này sống không có một cái lâu bài đài nào để mà họ ở nhưng không có cái, cái riêng của họ đó. À, như vậy giới thiên này sống trên địa cầu sống trong núi sống ở, sông hoặc là nhà cửa mà họ, họ sống ờ, trú ngụ những góc nhà này kia ha hoặc là đền tháp đình miếu là như vậy là có những cái, cái nơi có đình miếu linh thiêng gì đó thì nó thì nó có những chư thiên sống đó à, đó là chúng ta thấy là chư thiên thứ nhất là chư thiên ở địa cầu để cho chúng ta biết là có những chú sanh à, sống ở à, trái đất này trên địa cầu này Thành ra nhiều nhiều vấn đề là làm cho nhiều người ta phải sợ hãi chẳng hạn ha thì cũng nhiều khi những vị chư thiên này cũng phá lại cho hoặc là làm gì đó cho người ta biết có có chúng sanh ở đó thành ra nhiều người ta mê tín cầu xin cúng kiến là đủ thứ lên đền tháp chùa biểu rồi ha à, thì là có những vị chư thiên ở địa cầu rồi số 2 rút khách thá đề của ta thọ cư thiên à, tức là thọ là cây những vị này sống trên cây à, có hai loại chư thiên sống trên cây tức là một là có cung điện trên cây tức là trên cây có cung điện riêng của họ và một cũng sống trên cây nhưng mà không có cung điện riêng à, à, tùy theo cái phước của mỗi chư thiên vì vậy trên cây có những vị chư thiên sống trên đó và có cả cung điện của những vị đó sống trên đó thành ra khi mà chúng ta đốn cây chặt rừng phá cây là mình là mất đi những, những cái, cái chỗ trú ngụ của những vị chư thiên đó à, có thể những vị đó sẽ làm hai mình chẳng hạn không à, thành ra à, con người chúng ta bị gặp nhiều thiên tai gặp nhiều à, đủ thứ chuyện cũng do phá rừng phá núi sát sanh giết hại quá nhiều là nó phát sanh nó nhiều thứ là nguy hại cho con người mình ha. Rồi, thì bây giờ như vậy trên tất cả như trong rừng những cái cỏ cây lớn những cái cây mà à, to nó đều có những vị tiên cho nó sống trong đó rồi số 3 đề của ta là không cư thiên tức là những chư, chư thiên này sống trên hư không như vậy à, những chư thiên sống trên hư không nhưng mà đều có cung điện hết có cung điện riêng hết là cung cung điện là bay trên hư không luôn à, nó đều có cung điện riêng hết nhưng mà mình với con người phàm mình bắt thường mình không thấy được mấy cái này à, chỉ có những bậc có thiên nhãn để có thần thông để thấy được à, những vị chư thiền này sống trên thần không à, giữa không khí vậy đó à, có ờ, các chư thiên này sống trên các tinh tú là mặt trăng mặt trời lâu đài được cấu tạo bằng các vật quý như vàng bạc châu báu tùy phước và luôn di chuyển quanh núi tu di à, tức là những vị chư thiên này sống những lâu đài họ là bằng những quý giá à, những vật quý giá tinh túy và luôn di chuyển xoay quanh núi Tư Di à, đó là ba nhóm tiên nhân và dưới quyền của vị tứ đại thiên vương không chư thiên địa cầu vị thi thiên thọ chư thiên và không chư thiên rồi xuống dòng á thần á thần á thần là những vị á thần ha xuống dòng gạch đầu dòng rồi tính tình hung bạo tính tình hung bạo thuộc giới hạ đẳng thiên thuộc giới hạ đẳng thiên à, tức là á thần là những vị chư thiên loại hạ đẳng rất hung dữ những vị hung dữ à, có bốn nhóm hai chấm 24 nhớ Rồi, nhóm 1 Yakko Yakini hay là dọa dạ, dạ so nam hay dạ so nữ à, là nhóm thứ nhất dạ so nam hay dạ so nữ nó có hai loại a à, là loại dung sắc thù thắng à, loại, loại, loại, loại thứ một là dung sắc thù thắng chói sáng có tên là đê với giặc khác và thiên thần và so à, tức là loại và so thứ nhất này là thuộc trong nhóm à, á thần đó. thì có à, cái, cái cái dung sắc cũng được chói sáng ha à, được gọi là thiên thần và so thiên thần giác khô số 2 là b là hình hài hung tận xấu xí tên là tí rách trà nó dắt cá bàn xanh dạ so là dạng quỷ sứ là muốn à, là luôn muốn hành hạ chúng sanh quá hiện quỷ sứ xuống địa ngục trừng trị tội nhân và, khi muốn ăn thịt chúng sanh thì thì nó biến thành quạ hay là chó khổng lồ à, tức là giò dạ so này thuộc loại thứ dữ ha là nó hình hài xấu xí là mang cái cái, cái dạng như là quỷ Ờ, khi mà nó sống ở trên cõi thiên thì thôi một khi nó xuống với cõi ngần địa ngục thì, thì nó quá hiện làm những con quạ những con chó khổng lồ để nó đi nó, nó mổ nó cấu xé là, là những ờ, tội nhân ở địa ngục à, khi muốn ăn thịt nó làm vậy thì vậy đó là có hai loại à, thuộc về nhóm là dạ so nam hoặc là dạ so nữ à, nhưng mà chắc dạ so nữ thì dữ hơn hay gì ha sao nữ giặt dữ rồi <laughs> mà mình kêu mấy bà mấy bà già so bà, bà la sát <laughs> mấy bà la sát dữ lắm rồi nhóm một rồi giờ nhóm hai chuẩn bị luôn cho nó lẹ Rồi, nhóm 2 là nhóm ganh thấp bồ hay là ganh thấp bi càng thất bà nam hay nữ không à, là nhóm này nhóm ganh thấp bò càng bà mình hay nói chư, chư thiên càng thất bà mà chư thiên sống giữa cây cối có hương tức là có cái cây nào có mùi hương thơm ha. À, thì đời sống gắn liền với cây mà họ là ngự à, tức là những vị chư thiên này sống liền với sống đời sống họ giống như cái cây là cái nhà họ ở đó không à, cho nên nếu mà ai mà đem đốn về nhà họ đi theo không chịu bỏ đi à, cho nên à, nhiều khi mình à, đem chặt đốn về, về xây bàn ghế nè cửa đó ờ, ờ, cứ bị phá hoài đó như là như chị thiên này ta bị mình đốn nhà của họ đi à, họ đi theo họ không bỏ đi à, ờ, vì họ hiện hình xui khiến cho bị tai ương hoạn nạn phá sản vân vân ha à, chính là cái vấn đề này à, giờ mình học rồi mình biết được là tại sao khi mà chúng ta ở một cái nhà nào đó mình bị có những chúng sanh hay phá quấy rồi, rồi ờ, làm cho mình bệnh hoạn cho mình gặp đủ thứ chuyện phá tài phá sản à, tức là tại vì cái nhà đó có liên hệ đến cái vụ này à, chặt cây cối nhà mà của chư thiên mình đem về đây mình xây nhà xây cửa thì gặp đụng những vị chư thiên mà có cái đời sống họ không chịu bỏ đi ông không chịu bỏ cái cây cối họ đi nó đi theo luôn nó đi theo cái luôn nó à. về về phá ừ, khi mình gặp vậy là mình phải làm phước hồi hướng cho chư thiên à, để mà những vị chư thiên này ta không phá mình nữa là vẫn ở người ta cũng phá chứ không ta phá mình ta gây mình nhiều cái tai hại mà mình không biết mình tưởng là ma quỷ nhưng mà thực sự đó là những vị chư thiên gặp ba rồi sinh học có 10 loại phân cho mình biết là có 10 loại càng thất ba hay là hương mộc thần các vị này còn gọi là cách thái dắt khác mộc dạ xoa âm là, là cách thái dắt là mộc dạ xoa nó phân dầm riết là có 10 loại là những vị càng thất bà này là, à, là gọi là hương mộc thần sống trên cây ha thì thứ nhất là mua lá gành thấp bá tức là càng thất bà sống trong rễ cây là những rễ cây thân cây rễ cây lớn là sống đó rồi à, ganh thấp bà ganh à, khanh đá ganh thấp bá là những bị càng thấp bà sống trong gốc cây à, rễ cây khác gốc cây khác và xa đó ganh thấp bá càng thấp bà xanh trong lõi cây là xanh là sống trong à, cái, cái, lõi cây luôn bốn là fix gú ganh thấp bá fix gú ganh thấp bá càng thấp bà xanh trong giác cây số năm là tá trái ngành thất bá và càng phát bà xanh trong vỏ cây số sáu là bapatika bapatika gành tháp bá càng phát bà xanh trong vỏ ngoài thứ bảy là sara gành tháp bá càng phát bà xanh trong nước thơm số tám là thành lá gành tháp bá càng phát bà xanh trong lá cây chính là búp phá gành tháp bá càng thất bà xanh trong hoa bông số 10 là phá lá gành thấp phá càng thất bà xanh trong quả trái cây à, thì vậy có 10 loại càng thất bà loại sống trong rễ loại sống trong gốc loại sống trong lõi cây loại sống trong giác cây loại sống trong vỏ cây loại sống trong cái vỏ ngoài của cây loại sống trong cái nước thơm của cây loại sống trong cái lá cây sống trong bông của cái bông hoa cây hoặc loại sống trong quả của trái cây thì vậy à, trong những cái cây đều có những vị chư thiên là trú ngụ ờ, tùy theo cái chỗ à, những vị chư thiên này thuộc về quá xanh mà à, là họ có thể trở trở nên một chút xíu rất là nhỏ hoặc là lớn thì cũng rất là lớn họ muốn nhỏ lớn thì cũng được họ có những cái đặc biệt về những cái sự mà ờ, phát triển về cái cái thân họ được không à, thì đó là có 10 loại cảm giác quà à, sống trong cây như vậy à, cho nên khi chúng ta ra rừng đốn chặt cây đó chúng ta phải cẩn thận như vấn đề này những người mà đi làm nghề rừng thì rất, rất là dễ bị hại trong vấn đề này ha rồi xuống dòng đánh cái bông nội dòng loại càng thác bà khác với 10 loại trên là loại cạn thắt và khác với 10 loại trên là rút khách tha đề quá tà rút khách tha đề quá tà là loài thiên nhân sống trên cây tuy cả hai đều sống trên cây nhưng khi cây bị đốn thì các thọ cư thiên này bỏ đi qua cây khác còn càng thác bà trên thì cứ đi theo khúc gỗ ấy à, đây là loại thứ hai là khác với 10 loại trên là loại rút khách thá đê quá ta đó. À, những vị này khi bị đốn cửa, nhà mình bị cây bị đốn là nhà bị đốn đó. thì những vị này là bỏ mà đi qua cây khác mà tìm chỗ trú xứ khác mà ở tìm những cội cây khác mà ở còn 10 cái loại trên thì nó theo ạ à. à, nó, nó theo tới cùng luôn ha à, cho nên cho nên nó có hai loại như vậy nếu mà gặp loại mà bỏ đi thì nó đỡ còn gặp loại mà nó bám theo thì mệt mỏi ha rồi dòng tiếp cái này nè và xuống dòng gặp đầu dòng mong đội dòng cũng được một số ganh thấp ba kiếp trước là nữ nhân à, đó là một số ganh thấp ba kiếp trước là nữ nhân đánh cái bông ngay chỗ một số ngay cái đầu tiên cái bông như đây tức là một số cái cái, cái vị mà càng thất ba này nha. kiếp trước là nữ nhân kém phước nha nữ nhân kém phước sanh làm càng thất bà dựa vào thích dựa vô thân phụ nữ à, thích dựa vô thân phụ nữ trực tiếp sanh thẳng vào thân phụ nữ rồi sống luôn có tên là vô cái ni à, dân gian hay gọi là quỷ hay là ma ám à, nhưng mà thực sự này là những vị càng thất bà mà nữ kém phước họ sanh ra cái họ thích dựa vô cái thân người nữ khác à, họ sanh trong họ, họ, họ đi thẳng vô thân người nữ đó sống đó à, giống như là nhập vô cái thân nữ À, thì từ gọi là tên là yogini dân gian mình thì những người người đời mình không biết người ta kêu nó là quay quỷ là ma hám này À, nhưng mà cái đó là vị à, tiên nữ à, nữ mà là nữ thấp đó, nữ kém phước thì như vậy xuống dòng là có hai trường hợp giữa có hai trường hợp giữa dòng a nhỏ nương giá ngay từ trong bụng mẹ nương giá ngay từ trong bụng mẹ à, tức là khi mà một người mẹ thọ thai xong á à, trong thời gian vào tháng thì loại vô cái đi nè nó mới nhập vô nó nương vô em bé nó nương vô từ trong nhỏ trong trong bụng à, nếu em bé là nữ thì nó nương vậy đó à, tức là nó nhập vô ngay từ trong bụng mẹ luôn á ghê không này bạn thấy dễ sợ không à, cũng à, làm cho con người mình cũng sợ hãi trong những vấn đề này nhiều cái vấn đề rất là ghê gớm rồi b là khi trưởng thành khi trưởng thành à, tức là khi một người nữ lớn thì những loài này nhập vô nó nhập vô người nữ này để nó, nó, nó dựa nó sống không rồi copy cái này cái à, số dòng à, gặp tôi dòng ha người bị dựa có thể sai khiến vô Guinea này đi quấy phá những ai mà họ ghét à, nhưng mà cũng phải có cơ hội thích hợp tức là cái, cái, ví dụ như một cô người nữ nào nó biết bị bị cái gì bị vô cái này này nó, nó, nó nhập vô đó à, đó thì có thể mà mượn vô cái đi này đi quậy phá người nào mình ghét mình thù à, mình trả thù hay gì đó à, thì như vậy à, nhưng mà cũng phải muốn làm gì làm à, phải làm gì cũng được bởi vì có những tùy theo người có người ta phước lớn rồi mình không có làm được không à, thì đó là vấn đề thứ nhất rồi thứ hai là ban đêm thân người bị dựa có tỏa ra ánh sáng à, khi đến ngày trăng tròn rồi giữa khuya rời nhà đi tìm vật thực ăn à, do ganh tháp ba xua kiến có tên là chun ha à, tức là ban đêm cái, cái, cái người bị dựa tức là cái người nữ nào bị dựa cái tâm thân cái tỏa ra ánh sáng à, rồi đến ngày trăng tròn đó. rồi giữa khuya mới, mới đi đi lang thang ngoài đường đi tìm vật thực à, do bởi cái, cái cái con ma này con gan ba này nó xua khiến à, có tên là chun ha à, như vậy tất cả đều nằm dưới quyền cai trị của vị thiên vương à, thất tarap thá này vị à, tất cả những cái, cái trường hợp này nằm dưới thiên vương uh, thất tarap thá rồi như vậy là chúng ta biết là có hai trường hợp mà nó nó dựa nó, nó dựa vào trong người nữ tức là những loại mà gan thấp bà nữ à, nó vừa thích vừa vào trong người nữ à, cho nên à, người nữ thường, yếu tâm yếu này thì những loại ờ, những loại ờ, phi nhân này là kia là phi nhân á, hay nhập vô những người này ha à, đó là ờ, phải có mình phải có sự à, tu tập tốt đẹp rải tâm từ thường xuyên mới tránh được những trường hợp này nhưng thôi nhiều người bị những cái trường hợp này là mệt lắm à, ngày xưa có có một cô nữ là nó ở, ở đường này, gần chùa kỳ viên nó bị nhập khi mới đưa lên à, trên chùa kỳ viên nhờ thỉnh chưa tăng tụng kinh à, tụng kinh ba tá tụng nghe, nghe, nghe nói là chúng tôi chúng tôi chưa có, có, có chứng kiến nghe nó tụng gãy nước hay gãy tới đâu gãy tới đó <laughs> ghê lắm <laughs> mấy vụ này cũng ớn à, từ đó giờ mình học mình mới biết đây là những cái vô cái đi nhập vô người nữ ờ, tức là những danh sách bà nữ ờ, nhập vô những người nữ để nó quậy gì phá này rồi tới này dạ thưa thầy khi mà họ nhập vậy họ có bị mang nghiệp không dạ thưa thầy mang trong <laughs> nhập phá rồi quan trái nhau dạ nguyên như nghe nhớ nhớ nghe là hồi xưa ở bên dưới quê nó có mấy cái dụ chỗ mà gọi là ma maya rồi nửa đêm nó nó đi nó nó đi ăn là có phải cái loại này không thưa thầy đó thì ờ, đây đang nói là đó à, loại này nó nhập vô người nữ đi ờ, đêm kiếm ờ, xác chết rồi ăn kiếm gì ăn bậy bạ dạ. ghê dạ. mấy loài này là hàng phi nhân á nó ghê phi nhân ôi đó con tưởng là người ta đồn thôi chứ ai người có thiệt kìa luôn thiệt chứ <laughs> ai nào mà lại cô nào mà đẹp đẹp, đẹp nó khoái lắm cô nào mà đẹp mà hiền nó khoái lắm <laughs> như Nguyên Như Châu Nguyễn như vậy là, nó khoái lắm nó nhập cho liền <laughs> rồi nhóm ba cùm phá đá quê đề quá tà là sát à, này mới giữ nè Rakasa. Áp la sát là nhóm này là kia là ác thần. Cái loại ác thần bụng to, mắt lồi, à, trong mắt đỏ. À, mình thấy mấy cái hình tượng mà vẽ mà mấy ông ác thần mắt bự, bụng to, mắt bự lồi ra mà đỏ quét. À, là nhóm này, nhóm kia là nhóm la sát. Chúng có đất quy đề quá ta về trú xứ nó có hai chỗ một là cõi người hai là địa ngục nó có hai chỗ đó còn có người mà gọi địa ngục và phần sự là trong coi gìn giữ núi rừng ao hồ sông ngòi bảo châu đền tháp cùng các loại cây có hoa thơm và hương mộc. à, đó là phần sự những cái loài la sát này nó gìn giữ và núi rừng những nơi ao hồ sông ngòi bảo châu địa đền tháp ha à, thì đó là phần sự của nó rồi có mani là ngọc mani mani cực quý ở dưới đáy núi quê buôn thuộc thành ra chắc lá à, chỗ đó có những chỗ này có những ông này ở những ông là sát ở giữ những ai mà vào khu vực này sẽ bị ăn thịt á ăn vô khu vực này chỗ khu núi dưới đáy núi mà có ngọc mani đó ai vào đây là, là giết ha rồi kênh cầu chót nữa à, la sát dưới địa ngục biến thành kênh kênh quả à, chó dữ la sát dưới địa ngục biến thành kênh kênh quả hay chó dữ tức là những loài la sát này khi nó xuống địa ngục đó, để nó, nó, nó ăn thịt những chú xanh dưới đó nó, nó, nó, nó, nó làm cho đau khổ mà nó biến thành những cái loài đó kênh kênh mình thấy mấy hình mấy vẽ địa ngục nó mấy kênh kênh nó mổ này. hoặc là những con quạ đen hoặc là những chó dữ khổng lồ đó là được gọi là nhóm này là, là nhóm nhóm thuộc về hung thần ha kia là những la sát hung thần giữ tại giữ tận à. rồi tới nhóm nữa tiếp theo nhóm nữa nhóm 4 nago hay là nagi là loài rồng rồi nhóm nhóm 4 này loài rồng nó có hai chủng loại như vậy là chúng ta xác định trong đây xác định là có những loài rồng và nó được phân làm hai chủng chủng Wasunathara Wasunathara và chủng thứ hai là Phummadewat à, có hai chủng loại về trú xứ nó là ở à, trong lòng đất hay là ở dưới đáy núi nên được gọi là Pathawi de Wata là là à, dưới đất à. Pathawi là đất à. chư thiên dưới đất à. là những trong lòng đất hay dưới đáy núi được gọi là Pathawi de Wata khi sống dưới lòng đất à, chúng đùa giỡn làm cho mặt đất rung chuyển à, rồi lâu lâu mình thấy mặt đất rung chuyển chuyển động động đất là à, nhiều khi là không phải do địa, địa chấn không mà nhiều khi còn do những cái cái loài rồng này nó nó quậy phá nó làm cho mặt đất rung chuyển à, chúng cũng thích đi chơi trên mặt đất hóa thành dạng cọp sư tử chó nhưng đôi khi nó vẫn giữ nguyên tướng rồng luôn à, tức là nhiều khi nó trên mặt đất nó, nó đi nó, nó quá là thành quá dạng thành cọp sư tử hay là những loài chó rừng này đó à, nhưng mà nhiều khi nó cũng hiện quyền rồng luôn à, nhưng mà thật sự những loài này không phải là loài thú à, đó là à, kêu là à, nago nagi là loài rồng à, chúng thích hành hạ chúng sanh như là dạ xoa để thỏa mãn giả tánh chúng xuống địa ngục quá thành quỷ sứ chó dữ kênh kênh để hành loại nhân à, thì như vậy là cái chủng cái, cái, cái loại nhóm 4 này nó cũng loại loại ác ha loại loại mà à, thấp kém loại ác ha họ thích đi hành hạ chúng sanh nó đến thích đi mà ờ, để mà tra tấn là tội những cái tội nhân ở dưới địa ngục à, nó thích làm những gì đó à, đó là cái loại thứ nhóm thứ tư như vậy rồi xuống dòng kết hai chấm cõi tứ thiên vương kết hãy cấm cõi quý thiền vương rồi hỏi tứ thiên vương hỏi tứ thiên vương có bốn vị thiên vương à, là mình kết lại ha là đại quyết có bốn vị thiên vương có các vị thần có dạ so có càng thất bà có la sát à, có những cái loài này tức là những vị à, thiên vương như trời trời là, là, là gọi tứ thiên vương bốn vị thiên vương là cao nhất bốn vị vua à, cai trị những cái loài này à, vị thần dạ so càng thất bà la sát à, tứ thiên vương thì đóng vai trò lãnh đạo cai quản các vị thần không để cho quậy phá sống phóng túng gây hại cho người khác à, cho nên mình phải nhớ tưởng niệm đến các vị đức thiên vương thì sẽ được bình an được hộ trì à, cho nên khi mà chúng ta biết là có những vị à, tứ đại thiên vương như vậy đó à, họ luôn hộ trì cho thế gian đó thì mình luôn luôn mình làm việc phước gì đó mình cũng phải hồi hướng lên cho những vị thiên vương à, để cho những vị này ta thương tưởng đến mình có mà gặp những cái chuyện gì đó thì họ có thể hộ trì cho mình được bình an à, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái cõi thiên vương mà gần nhất mình à, là cõi tứ đại thiên vương à, tứ thiên vương này à, có những vị thần vị à, thần cây thần núi là cái hả những vị dạ so những vị càng phát bà sống chung quanh với là con người mình ha rất là gần cuối con người mình ha nên mình cũng có thể hồi hướng phước báo để những vị này ta có cảm nhận được à, ta có thể giúp mình à, vượt qua những cái à, tai nạn những cái sự khổ ách à, nhất là những cái thời gian sau này con người chúng ta gặp rất là nhiều những cái chuyện mà đau khổ à, thiên tai dịch bệnh đủ thứ chuyện à, nó, nó, nó, nó xảy đến cho nhân loại nếu mình kém phước à, thì rất là mệt à, đó làm được gì phước gì nhớ là hướng đến các vị tứ thiên vương à, sống xung quanh đây để những vị đó à, tư tưởng đến mình hỗ trì à, cho mình được tay qua nạn khỏi đó, à, đó là cái vấn đề mà chúng ta học về cái cõi tứ thiên vương là như vậy rồi hôm nay mình học tới cõi tứ thiên vương ha và từ tới mình tiếp à, cõi khác à, như vậy hôm nay à, do phước báo mình học được à, đến đây nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chân trí đồng được nhau cả thể nè dạ, nam mô bổn thầy dạ. xin trả mic lại cho em xin Xà thú, xà thú, xà thú. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và bây giờ um, con xin kính thỉnh Sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư Thăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay Bạch Sư. Và Nguyên Như con xin dâng mức đại cho Sư Tâm ạ. À.

Sa thú, sa thú, sa thú. Và dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ con xin kính mời chư vị Phật tử cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để sám hối Phật Pháp Tăng trước khi chúng ta hồi hướng đến chư Thiên ạ. À. chua tam ang ghê na wan Đề Hằng ba đa băng sung hoa rua tam Mang bùa thê vô cà lý tô đô sô bùa thô khả ma tú tăng mà măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên cúi xin quay phật vô biên cho con sám tội tiền khiên từ Dài Uttamang na wan de hang tham man cha đuôi thăng quá răng tham mê yo kalito do so tham mô kama tu tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh cuối sinh pháp học pháp hành cho con sáng tội tâm thành từ đây ta mang na Uttamangena Vandehang Sankhan Chadui Tho Tamang Sankhe Yo Kalito Doso Sankho Kamatu Tăng Mamang Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ Những lỗi lầm ngã mạng kiêu căng cuối sinh chư thánh phạm tăng Cho con sám tội ăn năn từ rài Và dạ con xin quý vị Phật tử cùng với con lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe Pháp ạ. À. Dạ đề qua tà sanh ti quy hà ra qua si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tạ hình ta hình ta tham ma đa ni na pha quan tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đà lê thế cha cha mắn cha na wa ca cha phần kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha ya sa da sam ba na phu ta su ki ta pha quan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta ta wo pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma hòa răng pa tình cha tê sầm bê bi đụng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chỉ rằng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra chả bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sanh thầm mô Sambe Dhammachari no Gutin Sampa Bunayama ba Bhagwe Đệ Tê Y Đăng Nô Nha Tì Năng Hô Tu Su Khi Ta Hòn Tu Nha Ta Vô Y Đăng Nô Nha Tì Năng Hô Tu Su Khi Ta Hòn Tu Nha Ta Vô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 hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp đồ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trệ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác, làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi hoàng kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tâm học, giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nắc mô Bút Tha Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sankha Giá. Và Nguyên Như con xin đạo tràng kính trở lại rừng Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày thứ hai và cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta lại được học về những bài kinh Milinda Vấn Đạo với Sư Pháp Thanh. Và à, quý vị có thể trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày à, tối Chủ nhật ở Việt Nam cũng như là sáng Chủ nhật ở Mỹ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 dạ cô thứ hai là tối thứ hai ở bên Mỹ còn là sáng thứ ba ở bên Việt Nam cô... dạ, dạ mình ở bên ở bên Mỹ là cô dạ, thứ hai mình có học mình có vô được không cô tới mấy giờ vậy cô dạ cùng giờ mỗi ngày là đều ờ, giống nhau hết dạ cô dạ từ 9 giờ tối cho tới 10 giờ rưỡi thứ hai có học